đi lạc trong sóng gió cuộc đời nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới âu lo chạy theo những ánh sao đêm ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn ta cứ lặng lẽ chạy thật mau yêu thương từng nói kịp từng câu biết đâu điều mai còn thấy nhau oh, oh. chẳng ra rời hát anh nghe những câu ca từ ngày xưa cũ thì thầm khẽ anh nghe em vẫn còn bao niềm mơ ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé chơi mình sẽ không thấy nhau như một đời cô đơn quá chỉ mong mấy bông nhiên đã xanh khi em khẽ cười mình nghe biết hết nguyên do của những yên vui trong đời anh hãy dừng cái kia để ta gần lại với nhau